Tương tự như vậy ngày 29 tháng 7 9 gấp cho 7 ngày sau sẽ nổ về 97 79 anh em ạ. À. Câu kèo chạy là có thật 100% anh em nhé. Rất chi là đẹp anh em nhé. Nhưng ai cảm thấy hợp thì chúng ta hãy vào Zalo cầu kín 0946 178 633. Tôi sẽ đưa tất cả anh em về bờ vào mỗi tối anh em ạ. À. Và tương tự như vậy, ngày 30 tháng 7 7 gấp cho 8 ngày sau sẽ nổ về 7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 mình chơi thì mình phải biết cầu kèo nó chạy như thế nào mình mới dám phang vào phải không anh em kèo mà phang vào thì tiền mất tật mang phải không ạ vâng và ngày mai thì cầu kèo chạy rất chi là đẹp anh em nhé những ai cảm thấy hợp thì chúng ta hãy vào zalo cầu kín không hợp thì dừng lại ở mức tham khảo ở trên diễn đàn công khai phải không anh em vâng và tôi sẽ đi bắt chạm cho anh em tham khảo vào ngày mai tôi sẽ bắt chạm 3 và chạm 5 cho anh em tham khảo anh em ạ à.